Quốc tế Cát Lâm được thành lập vào tháng 1 năm 2013 với sứ mệnh mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi người. Quốc tế Cát Lâm cung cấp các dịch vụ, tư vấn du học, đào tạo tiếng Hoa, các thủ tục di dân, kết hôn, thăm thân, du lịch, thai sản, dịch thuật. Quốc tế Cát Lâm có trụ sở chính tại Hà Nội, vào đầu tháng 6 năm nay, Cát Lâm cũng đã mở văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên khu vực phía Nam tham gia học tập tiếng Trung. Quốc tế Cát Lâm tọa lạc tại khu đô thị Mỹ Đình với đầy đủ tiện nghi, dịch vụ thiết yếu, môi trường học tập tốt, trang bị cơ sở vật chất khang trang. Từ phòng học, ký túc xá đều được cải thiện, không ngừng nâng cấp để phục vụ cuộc sống của sinh viên. với chương trình đào tạo ngôn ngữ, đội ngũ giáo viên của Cát Lâm còn đóng vai trò định hướng và đồng hành cùng sinh viên trong quá trình khai phá bản thân, nâng cao khả năng tư duy, tự học. Sinh viên quốc tế Cát Lâm luôn luôn được cân bằng giữa kiến thức tiếng Hoa nền tảng với những kiến thức văn hóa, đời sống Đài Loan. tế Cát Lâm được vinh dự là đại diện tuyển sinh của nhiều trường đại học Đài Loan tại Việt Nam. Chúng tôi đã tư vấn và gửi hơn 1.800 sinh viên đi du học Đài Loan thành công, nhận được sự tin yêu và quý mến của các bậc phụ huynh và các em học sinh. Quốc tế Cát Lâm đã và đang dần khẳng định vị thế của mình khi trở thành đơn vị, có số lượng sinh viên chiếm 10% tổng số sinh viên Việt Nam du học tại Đài Loan. viên Cát Lâm được tạo điều kiện thể hiện chất riêng, cháy hết mình và sống trọn với đam mê. Các buổi đào tạo kỹ năng mềm, trò chơi lớn, đá bóng, văn nghệ được tổ chức hàng tháng để sinh viên Cát Lâm thỏa sức vui chơi và sáng tạo. Ngày lễ Tết của Đài Loan cũng được giới thiệu cho sinh viên tham gia để các em hiểu rõ hơn về văn hóa Đài Loan. Xin chào mọi người, em là Trần Thị Ánh Tuyết, năm nay em 19 tuổi, em đến từ Vĩnh Phúc Chào tất cả mọi người, mình tên là Phạm Thị Kim Hoa, mình đến từ Hải Dương à, Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Thị Lệ Thủy, mình ờ, ở hiện tại mình ở Hải Dương, mình năm nay 27 tuổi à, Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi um, cả một thời gian qua dưới sự đồng hành cùng các thầy cô giáo ở tại Cát Lâm uh, đã giúp đã giúp đỡ em và sự nỗ lực của bản thân ờ, thì em đã hoàn thành và nguyện thực hiện được ước mơ của mình là đi du học Đài Loan tại trường sư phạm Cao Hùng. Uh, trước kia khi uh, mình đã từng lao động qua 6 năm ở Đài Loan, uh, mình khẩu ngữ của mình cũng khá là ổn nên sau đó mình suy nghĩ và chọn về Việt Nam để tiếp tục con đường du học sau đó mình được biết đến trung tâm Cát Lâm do người em của mình đã từng du học qua đây và mình rất yên tâm khi mình gửi gắm mọi tin tưởng vào cho Cát Lâm. Từ hồ sơ giấy tờ được bên trung tâm lo cho rất là kỹ càng, mình cũng không phải chuẩn bị nhiều. Sau đó mình tham gia lớp phỏng vấn thì được sự quan tâm chỉ bảo của các cô trong trung tâm thì uh, sau 2 tuần học phỏng vấn mà hôm nay mình đã chính thức uh, lấy được visa để đến Đài Loan học ở trường Trung Nguyên, Đại học Trung Nguyên khoa ngôn ngữ. Mình thì năm mình tốt nghiệp cấp 3 năm 2013. Ờ, đến năm 2014 thì mình đi uh, sang uh, Đài Loan lao động, sau đó thì đến 2020 thì mình về nước và khi mà mình đã sang Đài Loan lao động mình làm việc thì mình cảm thấy là Đài Loan là một đất nước rất là phát triển và đây là một cơ hội tốt để cho mình có thể sang bên Đài Loan và để du học nên là mình đã quyết định là về Việt Nam để đi ờ, chỉnh hệ du học thì uh, qua lên mạng tìm hiểu thì mình có cũng biết đến đấy là um, công ty uh, Can Lâm là mình cũng đã tin tưởng gửi gắm về với công ty Cát Lâm giúp mình làm hồ sơ và mọi thứ và mình cũng học từ ờ, công ty Cát Lâm ra, trung tâm Cát Lâm ra thì hôm nay đến hôm nay là mình thực sự là mình nhận được cái ờ, visa du học mình rất là vui và mình cũng cảm ơn trung tâm Cát Lâm rất là nhiều. Quốc tế Cát Lâm đã và đang xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện với hàng trăm trường đại học, hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về học bổng, thực tập và hỗ trợ việc làm sau tốt nghiệp. tế Cát Lâm mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho mọi người.